uh, đi lại lịch sử để xem cái sự tìm ra đó, tìm ra được những cái vật thể như thế nào các em nhé. Các thí nghiệm để tìm ra điện tử và hạt nhân nguyên tử. Đầu tiên đó chính là các thí nghiệm để tìm ra điện tử. Điện tử ở đây thì thông thường chúng ta có thể gọi là điện tử hoặc chúng ta có thể gọi là electron đều được các em nhé. Chú ý. Rồi. Thí nghiệm đầu tiên của chúng ta như sau. Người ta có một cái ống chân không. Ống này là ống thủy tinh rất là dày và bên trong này hầu như được rút hết toàn bộ không khí ra để đảm bảo là bên trong này là môi trường trên không. Ở hai đầu của ống thủy tinh này có hai cái điện cực và được nối với một nguồn với hiệu điện thế là 15 kV kèm theo một khóa K. Nối một nguồn hiệu thế là 15 kV kèm theo một khóa K. Như vậy chúng ta có thể thấy được rằng là gì nhỉ? Khi chúng ta đóng khóa K thì nguồn điện này nó sẽ bắt đầu có cái sự phân cực ở hai đầu của điện cực được chứ nhỉ? Và khi đóng khóa K lại, đấy chúng ta hãy quan sát hiện tượng xảy ra như thế này. Với hiện tượng này xảy ra thì chúng ta thấy rằng là ống thủy tinh phát sáng, ống thủy tinh phát sáng. Đúng không Ban đầu khi chưa đóng khóa K thì ống thủy tinh này vẫn chưa phát sáng, nhưng khi đóng khóa K rồi, ống thủy tinh phát sáng. Đây chính là hiện tượng mà người ta đặt ra một cái dấu chấm hỏi là vậy thì cái gì đã làm cho ống thủy tinh phát sáng? Và nguyên nhân ở đây chúng ta có thể giải thích là các tia xuất phát từ cực âm các tia xuất phát từ cực âm nó đập vào trong thành ống và gây ra hiện tượng phát sáng. Các tia xuất phát từ cực âm đập vào trong thành ống và gây ra hiện tượng phát sáng. Và các tia này hoàn toàn là chúng ta không nhận biết được bằng mắt thường không nhận biết được bằng mắt thường và chúng ta chỉ nhìn thấy hiện tượng phát sáng ở đây ở trên bề mặt của cái ống thủy tinh này thôi. Đấy nhỉ? Đấy và chúng ta biết được rằng là các tia này nó xuất phát từ cực âm. Đấy để trên đấy chúng ta chú ý nhá đây chính là cái nguyên nhân của nó và tính đến đây thì bắt đầu đặt ra một cái thời đại mới khi mà chúng ta nghiên cứu đó chính là thời đại đã tìm ra được một vật thể nó nhỏ hơn cả một mẩu bánh mì nhỏ hơn cả một mẩu của một cái đồng xu bằng đồng đó chính là tia âm cực được nhờ người ta gọi cái tia này người ta gọi là tia âm cực đúng không ạ bởi vì nó xuất phát từ cực âm của cái nguồn này được chưa nhỉ Đấy, thế hy vọng là thông qua video này chúng ta đã uh, có thể biết được rằng các cái điểm cần phải chú ý trong cái thí nghiệm tìm ra tia âm cực. Các em chú ý nhé. Không chỉ dừng lại ở đó mà các nhà khoa học hồi xưa luôn luôn là có những cái niềm mong muốn đó là nghiên cứu thêm để ra được những cái uh, lý thuyết mới phục vụ cho những cái kết quả thí nghiệm mà họ đã làm trước đây để giải thích được.